chào anh em cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu của anh em à, lắc được tài lắc được xỉu hay là anh em giữ được tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em cái bộ hột này nó có thể phá vỡ được những cái thế hột khó đấy những cái thế hột khó như thế nào thì anh em đi lắc tài xỉu anh em cũng đã biết rồi đấy, những cái thế hột khó là mặc định của nó khi mà anh em lắc những cái bộ hột tài xỉu thường ấy thì là mặc định của nó nó lên tài hoặc là mặc định của nó nó xuống xỉu thì ờ, cái bộ hột tài xỉu này nó sẽ đi ngược lại hoàn toàn so với cái cái cái, cái bộ hột thường nhá thì ờ, cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu hay Đấy. bên tôi ờ, vừa mới cho ra mắt anh em Đấy. đặc biệt là những anh em nào làm tay cái mà nó lắc theo ý muốn của anh em Đấy. và nó giúp cho anh em những cái phần trăm thắng trong khi anh em đi lắc tài xỉu Đấy, thì à, cái bộ hột này nó đáp ứng đủ nhu cầu của anh em nha thứ nhất là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan thứ hai là bộ hột này nó tỷ lệ đi đều tỷ lệ bạc của nó khá là cao đó tỷ lệ đi đều của nó khoảng tầm 8 90 phần trăm đấy và cái uh, giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em sở hữu cái bộ hột này thì bên tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cái cách lắc cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này cách lắc giữ tài giữ xỉu đó và thứ và và cuối cùng nó chính là cái cách mà anh em có thể là phá vỡ được những cái thế hột khó mà anh em đi lắc tài xỉu anh em đến những cái thế hột khó anh em rất là bị phân tâm Đấy, phân tâm rồi anh em lắc thì nó sẽ không được hiệu quả đấy thì cái bộ hồn hay này đấy. bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về cái à, tăng tích của nó nha cái tăng tích của nó thì là anh em à, yên tâm một điều rằng là không bao giờ có tan thử anh em với muối này Đó. từ nước muối xong thử cho anh em à, hít nam châm này Đấy. bao cho anh em trẻ hột luôn nhé tiếp tục cuối cùng nó sẽ dọi đèn cho anh em đây anh em nhé bộ rất ok nói chung là bao cho anh em từ A đến Z cái bộ hột này nó hoàn toàn không ta Đó. đấy thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em lắc cho anh em à, vài chén để cho anh em thấy cái hiệu quả đi đều của nó đi đều của cái bộ tài xỉu hai này nhé xỉu vừa tài xỉu chén này thì 80 à, phần trăm đến 90 phần trăm nó nhảy tài nhé nó cứ đều chén cho em cho anh em như vậy thôi đó tiếp tục như vậy đó là xỉu nhá mở cho anh em này ba ba bốn tài đó tài đấy thì cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em như vậy đấy thì à, anh em đi lắc cái thì anh em rất là cần rất là cần những cái bộ hột nào nó đi đều như thế này đấy và cái bộ hột này khi mà anh em à, muốn lắc tài lắc xỉu hay là anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì là anh em sở hữu cái bộ hột này hay là anh em đến cơ sở anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hay này Đó. thì uh, ờ, đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em Đấy, 3, 4, 6 này ui trời Tiếp tục Vẫn giữ tài cho anh em Đó, 3, 3, này lắc mạnh quá còn lên cả camera tiếp tục cho anh em Đấy, 551 này Đấy thì cái chén này nó đã về xỉu Đấy về xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em Để cho anh em thấy cái hiệu quả Đấy bão nhị luôn này anh em này Tiếp tục cho anh em vẫn giữ xỉu này Mở cho anh em 7 đến 80 phần trăm cái này nó sẽ vẫn là đứng ở xỉu 115 tiếp tục vẫn giữ xỉu cho anh em đó 134 đấy thì à, à, tiện à, cái thế 134 này thì tôi cũng sẽ nói luôn cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay như thế nào nó mới gọi là bộ hột tài xỉu hay thì cái bộ hột tài xỉu hay này nó khác ở những cái bộ hột tài xỉu mà anh em à, thường hay sở hữu hay là thường hay à, coi ở trên à, YouTube đó chính là cái phá vỡ cái thế hột tài xỉu khó thế hột tài xỉu khó mà anh em đi chơi đi chơi tài xỉu cái thế một ba bốn này nó cũng gọi là thế hột tài xỉu khó khi mà anh em lắc bình thường cái bộ cái thế hột này thì nó sẽ lên cho anh em chén tài nhé thì cái chén này thì anh em phải giữ được xỉu đấy thì bằng cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái ờ, bộ hột tài xỉu hay này thì là anh em vẫn giữ được xỉu khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm nhé đấy. tiếp tục giữ cho anh em mở cho anh em này một ba à một hai sáu này đúng anh em rất là hiệu quả luôn cho anh em nhé đấy thì cái chén này nó, nó lên tài vừa rồi tôi đã lắc cho anh em đấy, cái bộ hột tài xỉu hay này nó đi đều và cái giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hay này nó rất là hiệu quả cho anh em và cái cuối cùng để chia sẻ cho anh em đó chính là những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em thường hay đi lắc anh em uh, mắc phải và anh em uh, lặp lại những cái thế hột này anh em à, bị tâm lý bị phân tâm anh em không thể lắc được Đấy, lý do vì sao mà anh em thua nhưng mà cái video này anh em có thể xem hết anh em xem những cái những uh, bộ hột tài xỉu bên tôi và đặc biệt là cái hột tài xỉu hay này nó sẽ mang lại cho anh em những cái lợi ích khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhá thế thì đây là thiếu hột khó mặc định của nó khi mà anh em lắp bình thường thì nó sẽ lên tài cho anh em nhé thì cái bộ hột này anh em chỉ cần lắc bình thường thôi anh em chỉ cần lắc bình thường Đó. thì là nó sẽ nhảy xuống xỉu cho anh em Đấy. khoảng tầm 80 phần trăm cho anh em nhé 80 phần trăm nó sẽ về xỉu này Đó. 145 đúng không anh em hãy tiếp tục cho anh em cái thế 532 đi Đấy, cái thế 532 cái thế này mặc định của nó nó sẽ nhảy tài Đấy, anh em phải giữ được xỉu nhé thì cái chén này bằng cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em sẽ giữ được Đấy, 2, 3, 4 này đúng không anh em Đấy thì uh, đây chính là cái à, bộ tài xỉu mà nó dành riêng cho anh em làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả và cái à, cách mà anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi lắc tài xỉu phá vỡ thế hột tài xỉu khó bằng cái bộ hột tài xỉu hay mới nhất 2020 này Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em Để anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em